Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Viettel Tây Tập 8 Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ một câu chuyện tại cửa hàng mình Cũng là lời cảm ơn của Viettel Tây Tập 8 tới quý khách hàng và đặc biệt là em Hà xinh gái đã tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ và ủng hộ Viettel Tây 8 Chuyện là cách đây vài hôm em Hà có đi cùng bố đến Viettel Tây 8 để tìm mua một chiếc MacBook sử dụng công việc học của em Vì là con gái với lại ờ, dùng các phần mềm em sử dụng khá là nhẹ nên em không yêu cầu quá cao về ờ, cấu hình miễn sao là chạy tốt các phần mềm Word, Excel và xem phim nghe nhạc ok được rồi em thích máy mới nguyên siêu và tiền thì không quan trọng vì là bố em trả tiền mình cứ đưa cho em một số lựa chọn là Mac E 2017 và QD32 Mac E 2018 và MacBook Pro 2017 mà PXQ2 để so sánh giữa các dòng máy này thì ờ, mỗi cái có đặc điểm riêng và ưu điểm khác nhau MacBook Air 2017 thì giá rẻ nhất Tuy nhiên màn hình thì không phải màn hình Retina như MacBook Air 2018 và MacBook Pro 2017 MacBook Pro 2017 thì cấu hình cao hơn nhưng lại nặng hơn một chút so với MacBook Air 2018 và MacBook Air 2018 thì nó có thêm màu gold khá là nữ tính Sau hồi suy nghĩ thì em gái đã quyết định ờ, bóc siêu em chiếc MacBook Air 2018 màu gold vì nó đẹp lại mỏng nhẹ hợp với con gái Đặc biệt nó có màn hình Retina cho hình ảnh sắc nét và chân thực Hỗ trợ việc ờ, xem phim, nghe nhạc và giải trí của em được tốt hơn, hấp dẫn hơn Và cuối cùng mình ờ, xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành em Hà và bác đã tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ vòng hộp VT88 Một trong đơn vị cung cấp laptop cao cấp hàng đầu tại Việt Nam Ngoài các chính sách bảo hành và quà tặng thì em Hà còn được khuyến mại thêm gói bảo hành đặc biệt đó là bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho năm máy người thân của em đây là món quà thay cho lời cảm ơn của VT88 và cũng là lời khẳng định uy tín của VT88. VT88 số 1 về dịch vụ bảo hành, cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng